Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn một câu chuyện có thật về đứa con nuôi mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay. Đứa con này rất đặc biệt quý vị ạ. Chuyện là thế này các bạn ạ. Vào một ngày à, đẹp trời, tôi đã mang đứa con nuôi về khoe với vợ. Quý vị biết là vợ tôi nó phản ứng như thế nào không? Cô ấy đã nổi điên lên không nói không rằng chạy vào phòng đắp chăn nằm khóc mặc cho tôi giải thích giải thích thế nào cô ấy cũng không chịu cô ấy đã cho rằng mình đã phản bội cô ấy và không chấp nhận nuôi con cho bất kể ai sau một giờ đồng hồ thuyết phục và năn nỉ không có kết quả tôi mới nói thế này em à anh chỉ định mang đứa con này về nuôi thử trong vòng 3 tuần thôi nếu như em không đồng ý anh sẽ mang đi trả lại. Cô ấy tưởng thật, bật dậy và nói, anh đi trả ngay đi, em không thích nuôi con của ai cả. Và lúc này, biết cơ hội đã đến, tôi mới bảo cô ấy. Em cứ bình tĩnh, ngồi dậy và nghe anh nói, đứa con này nó có rất nhiều ưu điểm, rất đặc biệt. Sau khi nghe anh nói, nếu em cảm thấy hợp lý, em sẽ giữ lại nuôi, còn không anh sẽ mang đi trả cho người ta. Cô ấy đã ngồi dậy và gạt đi nước mắt. Anh nói đi, anh đi ngoại tình với con nào để nó có con, rồi về đây bắt tôi nuôi phải không? Tôi ôm cô ấy vào lòng và nói, không phải đâu em. Em bình tĩnh nghe anh nói, em à, đứa con mà anh định mang về nuôi này nó rất đặc biệt. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ này không phải mang nặng đẻ đau không có thói hư tật xấu, không phải chăm lo học hành, không rượu chè, trai gái, không cờ bạc lô đẻ, không chửi cha, đánh mẹ. Nếu như vợ chồng mình không may phải nằm viện, con sẽ mang tiền về chăm lo cho mình. Nếu vợ chồng mình không may về với tổ tiên sớm, thì con sẽ thay mình báo hiếu với cha mẹ của mình và thay vợ chồng mình chăm sóc anh chị ừ. em còn nếu cuộc sống này may mắn vợ chồng mình sống thọ thì con sẽ cùng anh chị của nó chăm lo cho tuổi già của mình và có một điều rất đặc biệt em ạ đứa con này mỗi năm chỉ cho nó ăn một lần nói đến đây vợ tôi bật cười nó sờ tay lên trán tôi và bảo Anh có bị hâm hay không? Sao mỗi năm chỉ cho nó ăn có một lần thì nó chết Chứ nó sống làm sao được Lúc này như được mở cờ trong bụng Tôi bảo Nếu mà có một đứa con như vậy Em có để lại để nuôi hay không? Vợ tôi nói Nếu như đúng như lời anh nói Tôi sẽ nuôi Còn nếu mà không Anh đừng có trách tôi. Lúc này, tôi mới rút trong cặp ra bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và nói, đây, đây em, đây chính là đứa con nuôi mà anh đã từng ấp ủ mấy lâu nay. Nó chính là đứa con bảo hiểm nhân thọ. Nói đến đây, vợ tôi nó vỡ òa trong sung sướng, ôm lấy tôi và đấm thùng thục vào lưng tôi, thế mà làm người ta khóc hết cả nước mắt quý vị thân mến đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra đó là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta không có gì có thể thay thế được có được đứa con tinh thần đó là một điều hết sức tuyệt vời nhưng quý vị cũng nên sở hữu thêm cho mình một đứa con vật chất để quý vị hoàn toàn yên tâm trong cuộc sống này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cho dù sóng gió cuộc đời này có ập tới quý vị cũng sẽ có người chăm lo cho mình nếu có một đứa con như vậy thì có xứng đáng để quý vị mang về nuôi hay không quý vị thân mến với một đứa con tuyệt vời như vậy thì nên nuôi hay rất nên nuôi tôi nghĩ quý vị đã có câu trả lời cho mình quý vị hãy nhanh tay sở hữu cho mình một đứa con nuôi tuyệt vời như thế bằng cách hãy gọi cho tôi theo số điện thoại 0977 888 992 hoặc email cho tôi theo địa chỉ trương bảo hiểm a gmail.com Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.